còn ốc của chị á, nó sạch là do ngày chị ờ, ngày nào chị cũng rửa mua cây súng mà rửa xe giờ chiều nào ra chị cũng xịt á nó mới trắng được vậy đến đây ăn thì đánh giá ốc của chị là tươi tại vì hàng của chị là đi chợ mỗi ngày thôi ý của mình à, còn cái hương vị của chị á, thì làm chuẩn vừa ăn bình dân giá rẻ nữa có 20 30 k nên à, cũng dễ dễ ăn quán của chị á, là không có menu chị bán theo cách à, order giống như là khách nào ăn á, thì lấy một con làm mẫu lấy một con làm mẫu em bỏ vô dĩa xong em đem ra bàn có người la order cho em chị ờ, là chủ của quán ốc cô thấm quán của chị kinh doanh nay được 3 năm quán của chị mở cửa từ 3 giờ chiều cho đến 12 giờ 20 nhưng mà khi giờ đó khách vô thì chị vẫn tiếp khách bán cho đến 2 giờ sạc 2 giờ à, địa chỉ của quán chị là 450 sạc 28C đường Dương Bá Trạc phường 1 quận 8 chung á là hồi đó chị bán nó không có được lớn như vậy nó đơn giản hơn nhưng mà bán thì từ từ khách biết đến nhiều rồi à, chế biến thì cũng phù hợp với khách nên thì càng ngày theo cái nhu cầu của khách nên chị bán càng nhiều loại ốc hàng của chị là có 23 loại ốc là gồm có ốc tỏi càng ghẹ sò điệp sò lông hào hương, ốc gai, tôm nướng, bà tuột nướng, ốc len xào dừa, sầu huyết, móng tay, chem chép, ốc hương, đà na, chân gà, xào xá tới, chân gà hấp hành, ốc nhung, nghiêu, sòi dẹo, sòi sữa, ốc bu, hào, với xào mai, nướng trứng. Khách thường là thích ăn à, bạch tuộc nướng, chân gà nướng, với lại sò à, sòi lông nướng. Nói chung thì à, tùy theo khẩu vị của khách mà chị thấy khách cũng ăn đủ những món của chị bán nói chung là một ngày bán hết tất cả chắc cũng mấy chục tí á quán của chị thì chị hay làm những món giống như là xào rau muống cháy tỏi xào me xào bơ cay à, món xào thì đặc biệt nhất là món xào bơ cay nó à, còn món nướng thì chị nướng mỡ hành nướng muối ớt nướng tiêu xanh còn món à, đặc biệt khách thích thích ăn thì chị nướng bạch à, à, tuộc nướng sả tới quán của chị bán có giá là 20 30 k 20 k là những con ốc như là ốc tỏi ốc khế hào sò mai và những con đó là chị bán con nên nó có giá là 20 30 k còn những loại khác là 30 k một dĩa riêng có tôm với bạch tuộc là 60 k nói chung là mức giá này là bình dân phù hợp cho sinh viên với lại nói chung là mọi người đều dùng được những cái nguồn gốc ốc tươi ngon và làm ra những cái món ngon để phục vụ khách khách à, hài lòng giới thiệu bạn bè anh em rồi lại ủng hộ quán chị à, đó là cái niềm vui